Xin chào anh em thì à, với cái máy phân âm hồ tài xỉu thì cũng không còn xa lạ gì với anh em nữa rất là nhiều anh em đang sử dụng nó áp dụng vào sân chơi của mình rất là hiệu quả thì clip này tôi sẽ chia sẻ anh em cái kinh nghiệm để em chơi anh em sử dụng cái máy phân âm hột tài xỉu này em cố gắng theo dõi hết clip này nhé tôi sẽ chia sẻ anh em này cách sử dụng này cách đánh như thế nào cho nó hợp lý ở sân chơi của mình để làm sao anh em có giành được chiến thắng không để lại bất cứ tăng tích gì hoặc là không có bất cứ ai có thể nghi ngờ anh em đang sử dụng cái đồ công chuyện anh em nhé thì à, tôi cũng chuẩn bị cho em là một số hộp chợ đây những cái hộp này đã được tôi bo khóa góc cạnh Đấy, để đi đều hơn và chống lại tất cả các thầy thợ em nhé Đấy, tôi sẽ dùng đũa để lấy ba hộp bất kỳ Đấy, em lưu ý nhé là em không cần phải chạm tay vào hộp hay là không cần phải luồn bất cứ gì vào nắp đĩa quân hộp là của người ta anh em nhé Đấy, anh em chỉ cần mang cho tôi cái máy phân âm một tài xỉu tới nắp đĩa quân hột gì em cũng có thể chơi được em nhé đây tôi sẽ lau khô đi hướng dẫn anh em với cái máy phân âm một tài xỉu này đấy thì anh em nên ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại đấy là phạm vi hợp lý nhất để máy nó nghe âm thanh để nó phân tích em nhé thì à, đây là bộ hột chính tay tôi mua phá góc mạnh để đi đèo và chống lại thầy hợ và đây là cái đĩa một âm một âm để làm gì để chống thầy thợ nghe anh em nhé đấy thì tôi sẽ chứng minh với anh em bộ hột này của tôi nó là hoàn toàn bình thường này tôi sẽ soi đèn anh em này em rõ ok chưa đấy đấy soi xuyên nhé hoàn toàn là bình thường ok chưa anh em đấy đĩa đây đấy cái đĩa một âm này đấy là cũng là đang rất là nhiều anh em sử dụng nó để chơi một trận xanh chín em nhé chống lại tất cả các thầy thợ nghe em này đấy thì anh em lưu ý nhé với cái máy phân âm hồ tài xỉu này đấy anh em nên ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại đấy là phạm vi hợp lý nhất để nó nghe âm thanh để nó phân âm anh em nhé thì trên tay tôi là thanh nâm châm nâm châm trắng rất hít anh em nhé đấy tôi thử nâm châm đây này đấy đĩa ô thì không còn hít đây hoàn toàn là bình thường anh nhé nắp đây đấy em lưu ý này nếu là đồ công chuyện anh em thử lâm châm này thì chắc chắn sẽ hít em nhé và đây là bộ hột công chuyện vào cái đĩa một âm đây tí tôi sẽ test cho anh em trên hai bộ hột này để em thấy được cái độ hiệu quả của nó em nhé thì à, với cái máy phân âm này hình dáng của nó rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp gạt nhé đây bằng hai đầu ngón tay của tôi đây rất là dễ dàng để anh em ngụy trang vào trong người em có thể để bất cứ vị trí nào anh em muốn thì nên để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó anh em nhé đấy anh em chỉ cần là bật máy lên này đấy và để cho người ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại thì làm clip thì tôi xin phép là để lên cái đĩa này để em cùng cảm nhận nhịp rung với tôi anh em nhé đấy anh em lưu ý nhé với cái máy này nó sẽ phân âm và báo một rung là xỉu hai rung là tài như thế này đây máy báo một rung thì anh em mới xỉu tôi thì anh em lưu ý này thì những cái tiếng đầu anh vào sân chơi thì anh đánh xỉu à, xỉu một triệu thôi anh em có khoảng năm mười triệu trên tay nhưng mà em không nên đánh hết nhé em đánh một triệu tôi xỉu này ok chuẩn xác nhé được một tiếng này Đấy. tại sao anh em đánh nhỏ vì làm sao em cứ đánh đều tay cho tôi vì bản thân cái máy phân âm này nó chuẩn xác được 80 phần trăm 10 chén thì bao cho anh em là chắc chắn được 8 chén còn không có tuyệt đối anh em nhé đấy cho nên anh em cứ đánh đều tay anh em giành chiến thắng rồi như tiếng này đây máy báo hai dung đây em đánh tài tôi một triệu tiếp anh em cứ đánh một triệu một triệu một đánh đều tay tôi anh em đánh tài một triệu tài này 12 nút ok đấy thì ờ, anh em vừa đánh đều tay như thế thì anh em lại rất là à, người ta không để ý anh em đấy mình đánh nhỏ nhẹ thôi nhưng mình tiếng nào mình cũng trúng đấy thì là mình là ok em nhé như tiếng này đây máy báo một dung đây thì anh ấy xỉu tôi xỉu một triệu này xíu này chín nút này ok chưa chuẩn xác nhé cái này thì khẳng định với em ấy là không thể tuyệt đối 100% được không có một cái máy phân âm nào chuẩn xác 100% nhé nó phải có sai số vì bản thân của nó là nghe âm thanh để phân tích đấy cho nên là phải có sai số nhé sai số trong phạm vi là 10 chén sẽ sai 2 đến 3 chén đấy cho nên anh em đều tay được như tiếng này đây máy báo một dung anh em anh chỉ của tôi xíu này 10 nút ok cho anh em đấy và lưu ý này nhé ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại tai anh em nghe được thì máy để trong người sẽ nghe được nhé còn mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh ạ máy báo hai rung đây anh em tiếp tục đánh tài một triệu của tôi cứ đánh đều tay thôi cho tôi nhé anh em nhé 11 nút này ok tài chưa chuẩn xác nhé đây cái máy này nó chống mọi tiếng ồn nhé đây tôi sẽ tạo tiếng ồn đây đấy không ảnh hưởng gì em nhé nhưng mà em lưu ý này ồn ở cái mức độ mà tai nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy mới nghe được còn ồn lớn quá đấy nó áp mất cái âm thanh của hột đi thì không có cái máy phân âm nào có thể nghe được và phân âm được anh em nhé đấy cho dù là đĩa một âm này hay hột bo phá góc cạnh chống thầy thọ này hay là nắp quấn băng keo quấn trì cái máy nó đều phân âm được em nhé không ảnh hưởng gì máy báo một dung đây anh em đánh xỉu tôi xỉu là chín nút ok cho anh em đây tôi sẽ chuyển sang bộ công chuyện nhé thì cái máy này thì dung rất là êm đây tôi sẽ cầm trên tay nhé yên tâm là anh em để trong người người của bạn không thể phát hiện được nhé đấy nên là em cứ để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp dung của nó thôi máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xíu này bảy nút ok chuẩn xác nhé chén chắc chắn anh em sẽ được 8 chén còn nó sai lệch ở những chén nào thì mình không rõ nhé còn may mắn thì có thể 10 trúng cả 10 đấy là may mắn anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo tiếp tục một rung anh em mới xỉu tôi Đấy, đánh một triệu đánh đèo tay cho tôi đấy xỉu 10 nút xỉu à ok chưa đấy xong rồi dàn đều được máy vẫn phân âm vẫn báo dung cho em bình thường anh em nhé đấy chỉ cần lưu ý tôi ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại là ok đấy ngoài ra ấy, cơ sở tôi cung cấp rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná game hack trên điện thoại đây em cần em cứ tư vấn cho tôi máy báo một dung đây anh em ấy xỉu tôi xỉu một triệu là ok cái máy này nhé là không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra cho nên anh em cứ yên tâm áp dụng vào mọi sân chơi anh em muốn nhé máy báo một dung nhé em xỉu một triệu này xỉu này 10 nút ok chưa anh em rất là chuẩn xác nhé đấy thì anh em lưu ý này chỉ cần đánh đều tay tôi và ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là máy nó phân âm được nó báo dung cho em biết nhé đấy là cái điều kiện bắt buộc anh em ạ đấy thì anh em quan tâm tới cái máy phân âm hột tài xỉu thì liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em Xin cảm ơn em theo dõi video